Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Tà Nung thành phố Đà Lạt, diện tích 2,87 ha, sổ riêng, có 500 m vuông thổ cư, đường đất ô tô, cách khu du lịch rừng Macca 500 m. Cách trục chính Nguyễn Đình Quân 8 km, view cao thoáng, giá 7,5 tỷ đồng. Đất hai mặt tiền hẻm Đồng Tâm, diện tích 127m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây và Nam, đường xe máy, hiện trạng, trên đất có nhà cấp 4. Cách đường chính 100m, gần chợ, cây xăng, trường học, khu dân cư đông, giá 5,5 tỷ đồng. Nhà hẻm Phạm Hồng Thái phường 10, diện tích 104m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường bê tông ô tô, kết cấu, một trệt, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Cách chợ Đà Lạt 3 km, gần trường học, công an, khu dân cư đông đúc, thích hợp định cư, đầu tư, nghỉ dưỡng, giá 5,7 tỷ đồng. Biệt thự mặt tiền Vạn Hạnh phường 8, diện tích 350m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường nhựa ô tô, kết cấu, 5 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, sân vườn rộng. Cách chợ Đà Lạt 3,5 km, gần trường học, cây xăng khu dân cư đông đúc, đang kinh doanh homestay, giá 25 tỷ đồng.